và như vậy là một số anh chị đã thực hành xong cái nội dung đó là anh chị làm một cái follow tặng quà hoàn chỉnh đúng không là giới hạn quà tặng chỉ cho nhận một lần thôi thì anh chị làm uh, cũng ok rồi và giờ Bình sẽ chia sẻ một phần quan trọng nữa đó là Bình hướng dẫn anh chị bật một cái tính năng như hồi sáng Bình chia sẻ cho anh chị rồi đúng không đó chính là cái tính năng one time notification anh chị thấy màn hình không đấy thấy thấy rõ đúng không hỏi lại không phải quên không xe ok vẫn xe rồi đúng không thì tính năng của one time notification nhá anh chị xem lại bài giảng của mình có sẵn có có hết video nhá mình đã đăng lên youtube rồi buổi trưa anh chị nghỉ mình tranh thủ mình cắt ghép video mình đăng mình không nghỉ anh chị hiểu không đó và sau đó mình ờ, làm hết rồi anh chị nhé sửa hết cho anh chị rồi ở trên đấy mình có phần chỉnh sửa nào mình ghi lại hết anh chị chịu khó lên xem lại nhé xem lại và thực hành theo thì để bật được cái tính năng one time notification này thì chúng ta làm như sau đây anh chị di chuột vào đây này di chuột vào xem nó báo gì đây không hiểu anh chị bấm vào chơi translate tiếng Việt nhé dịch sang tiếng Việt anh chị di chuyển vào là yêu cầu thông báo một lần OTNR one time notification request đó trang hiện tại cần có quyền sử dụng các chức năng là yêu cầu nó từ Facebook đó tức là anh chị phải vào fanpage để gì bật cái tính năng đó lên đó OTNR là cho phép hỏi các liên hệ xem họ có muốn nhận tin nhắn tiếp theo sau cửa sổ 24 giờ hay không à đấy thì nó thay thế bằng cái tính năng đó là gì follow up hồi sáng mình nói đấy thì trước ngày 1 tháng 3 là Facebook có tính năng là follow up đó thì sau ngày 1 tháng 3 là họ có tính năng là one time notification là gì khách hàng bấm vào nút đồng ý bấm vào nút gì thông báo cho tôi đấy thì anh chị vẫn được gửi một tin nhắn bán hàng duy nhất nhé sau 24 giờ đấy thì khách hàng nó phải đồng ý nó bấm vào nút đó cơ bấm vào nút uh, thông báo một lần đấy đó thì anh chị có có thể là bấm vào tìm hiểu về OTN đây anh chị nó sẽ chuyển sang một cái trang web của bằng tiếng Anh của ManyChat ờ, anh chị không hiểu đúng không anh chị kéo xuống này anh chị bấm chuột phải anh chị bấm vào dịch sang tiếng Việt để chị đọc nhá đấy thì những cái ngôn từ những từ khóa ở đây là gì có thể anh chị đọc nó không sát với những cái mình giải thích bởi vì theo cách mình giải thích để chị hiểu đúng không đó đây anh chị đọc đây nè đa số mình tự đọc với chị nhá đọc và mình hiểu rồi mình thực hành đúng không đây này phải tạo được cái nút này để khách hàng nó bấm chỉ cần khách hàng nó bấm vào cái nút notify me thì thôi thông báo một lần đấy thì anh chị được quyền gửi gì một tin nhắn bán hàng sau 24 giờ mà không cần quan tâm đến ba nội dung bên trên ba loại nội dung ờ, đó hồi sáng mình học đấy mình học đấy post purchase update rồi là account update vân vân đấy anh chị đọc lại cho mình như này nhá rồi tiếp theo mình quay lại bên này mình lại di chuột vào để bật được tính năng này thì anh chị để bấm vào đây này yêu của nó từ Facebook bấm vào đây nhé Đó, nó chuyển đến đâu à chuyển đến trực tiếp cái fanpage vào phần cái đạt luôn đó hay không đỡ đỡ mất công anh chị di chuột vào anh chị bấm vào bây giờ dịch tiếng Anh đi để một số anh chị bảo ờ, hôm mình nói tiếng Việt sao là chị này của của chị là tiếng Anh đúng không đây mình di chuyển vào di chuyển vào cái cái quả chuông nhá OTNR này hình của chuông này nó nó hiển thị chữ Pro nhá thì ở phiên bản Pro anh chị mới được quyền sử dụng cái tính năng này thấy chưa mà tại sao anh chị phải sử, sử dụng phiên bản Pro và chị di chuyển vào phần request it from Facebook anh chị bấm vào đây nó tự động nó chuyển đến cái cái fanpage của anh chị luôn hoặc là cách hai anh chị vào lại Facebook đúng không vào lại Facebook này anh chị vào fanpage là chọn đến fanpage thì nó nó nó lâu hơn anh chị nhá đó là chọn đến lớp fanpage của mình được không sau đó chọn đến phần setting cài đặt sau đó là đến phần là gì ta à, nhắn tin nhắn tin à phần phần phần nhắn, nhắn tin nâng cao đúng không nhắn tin nâng cao đây nó nằm ở chỗ này này đó thông báo một lần này đó thì cách mình hay làm đó là gì mình cứ di chuột vào phần cái quả chuông đây và mình bấm vào request it from Facebook nó tự động nó chuyển đến cái trang cài đặt cho mình luôn đây bước tiếp theo là anh chị bấm vào phần yêu cầu nhá đây thông là tính năng đã yêu cầu đúng không là chị bấm vào nút yêu cầu cho mình này yêu cầu anh chị đọc rồi tính năng thông báo một lần sản phẩm beta phục vụ cho điều khoản thử nghiệm sản phẩm beta của Facebook đó bao gồm điều khoản dịch vụ của Facebook mà các chị cứ bấm vào đọc nhá bấm vào đọc đấy là Facebook là gì bấm dịch sang tiếng Việt đó các chị đọc điều khoản của nó nhé sửa đổi lần cuối này ngày 14 tháng 9 2020 đó tức là cái luật thì nó ra từ ngày 4 tháng 3 nhưng mà nó sửa đổi liên tục này lần cuối là ngày 14 tháng 9 chị nhá đó rồi tiếp theo đọc tiếp đọc tiếp này đó chính sách nền tảng của Facebook bấm mở đọc anh chị chịu khó đọc nhá mình hay đọc những cái này em chị ạ đó thấy chưa đọc và sau đó anh chị bấm vào xác nhận này xác nhận đấy là nó hiển thị được cái này thông báo một lần tích màu xanh anh chị nhá tích màu xanh lên như thế này này rồi sau đó anh chị bấm vào phần thông tin người dùng bấm thông tin người dùng này và bây giờ anh chị cần xác nhận cho mình giới tính ngôn ngữ múi giờ đúng không thì Facebook họ yêu cầu gì à họ hỏi là gì mục đích của anh chị cần giới tính khách hàng để làm gì hoặc là cần ngôn ngữ khách hàng để làm gì cần múi giờ để làm gì thì mình cứ bấm vào xác nhận này bấm xác nhận này rồi sau đó mình ghi tiếng Việt đúng không là cho biết lý do vì sao trang của bạn cần truy cập vào thông tin giới tính của một người thì mình cứ ghi tiếng Việt nha ghi thật lòng chị nhá đó à tôi mong muốn muốn uh, truy cập truy cập thông tin giới tính của khách hàng để tôi tiện xưng hô xưng hô uh, anh hoặc chị đấy và để tôi Ờ, để để tôi gì và để tôi phân biệt được biệt được người dùng là nam hay nữ đúng không tôi rất mong đội ngũ ấy Facebook Facebook chữ F hoa chị nhá Facebook mở cho tôi tính cho tôi quyền yêu cầu truy cập copy đoạn này đi truy cập giới tính một người yêu cầu này copy luôn cho nhanh chân thành cảm ơn <laughs> Facebook đó sau bấm vào lưu lưu bản nháp này chưa đó sẵn sàng gửi nha sau đó ngôn ngữ vậy này anh chị bấm xác nhận cho mình anh chị làm cho mình ba cái ngôn ngữ này một giới tính này hai ngôn ngữ và ba múi giờ sau đó anh chị bấm vào gửi siêu duyệt nhé đó mình copy lại đi copy là đoạn này sau mình chỉ sửa lại thôi copy lại này lưu bản nháp nhá lưu, lưu bản nháp trước này sau đó là phần ngôn ngữ chị bấm cho mình xác nhận tiếp này rồi à hãy cho tôi biết là gì vì sao bạn muốn uh, trang của bạn này yêu cầu truy cập ngôn ngữ của một người đúng rồi tôi muốn uh, truy cập uh, ngôn ngữ truy cập ngôn ngữ ngôn ngữ của một người để để tôi <laughs> để tôi biết khách hàng của mình đang sử dụng à, của mình có đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hay không nói đó chúng ta là người Việt đúng không tiếng Việt hay sử dụng ngôn ngữ khác có chị có nghe vậy không này đó chị có nghe mình nói không sao máy mình nó báo offline vậy à, đó chị nghe chị bấm cho bình số 2 đi máy mình báo là bạn đang offline là sao đây rồi dạ, anh chị thấy màn hình của mình không thấy anh chị bấm số 3 đi không thấy thì nguy hiểm quá để cái phần quan trọng ấy à thấy rồi đúng không mà nó báo cho offline này giật hết cả mình rồi <clears throat> may quá rồi anh chị cứ làm theo các bước mình làm nhé rồi, và ngôn ngữ khác ok tôi rất mong được hỗ trợ mở tôi cái quyền uh, truy cập ngôn ngữ một người đó, mình copy lại thôi truy cập đó ngôn ngữ của một người sau đó là gì chân thành cảm ơn Facebook vì đã copy đoạn này bấm vào lưu bản nháp do đó đã bấm vào đến múi giờ đúng không xác nhận này mày copy vào đây dán vào đây truy cập múi giờ một người mình copy lại này tôi mong muốn truy cập dán vào đây truy cập vào múi giờ của một người để tôi biết gì để tôi biết khách hàng của mình có đang à của mình đang ở vị trí nào để tôi tiện giao tiếp đúng không để cho tiện giao tiếp đó mà không làm ảnh hưởng đến họ ví dụ vậy đúng không ví dụ khi là khách hàng của chị ở bên Mỹ đúng không thì ờ, hai uh, múi giờ bên Mỹ bây giờ đang gì đang à, đổ ba bốn giờ sáng đêm đấy đang đêm chị nhá đấy thì bây giờ mình muốn truy cập vào múi giờ của họ đúng không thì khi khi chúng ta truy cập vào sao nó sao có thể ảnh hưởng đến họ đúng không thì mình nói rõ là gì à, tôi muốn gì để tôi tiện giao tiếp mà tôi không làm ảnh hưởng đến họ đúng không và tôi rất mong à, đúng Facebook mở cho tôi cái quyền truy cập các copy đoạn này luôn truy cập này yêu cầu truy cập và múi giờ của một người sau bấm vào lưu bản nháp và sau đó anh chị bấm vào kiểm tra lại xem đúng chính tả đấy nhá kiểm tra lại này tôi mong muốn truy cập thông tin ok anh chị và để tôi phân biệt được người dùng là nam hay là nữ ok sau đó mình bấm vào lưu bản nháp này tiếp theo đến phần ngôn ngữ này kiểm tra lại này tôi mong muốn ok này tiếng Việt này tôi rất mong mở cho tôi quyền đấy sai rồi này thì chữ tờ T này truy cập này lưu bản nháp này anh chị kiểm tra nội dung của mình gõ tiếng Việt cho mình nhé và sau đó chị bấm phần gửi để xét duyệt và Facebook sẽ xét duyệt trong cho anh chị trong vòng 24 giờ hoặc là mất 5 ngày làm việc đấy, mất ít nhất là 5 ngày làm việc nhé đó phạm minh quân đấy gửi yêu cầu dành cho nguyễn thị vân anh gửi cho facebook anh chị nhé đấy mình đã gửi rồi và sau đó là chúng ta quay trở lại phần mềm ManyChat đó chúng ta quay trở đây bây giờ mình sẽ bấm reload lại trang này nó lại trang nhá rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây mình sẽ bấm vào cái tách này đó chị để ý chưa như vậy cái nút này nó hiện thị màu này thì sáng là chị có thể bấm được này đó thì hãy nhớ là cái chiến lược của mình nhá thì ngày mai này chúng ta sẽ làm đến một cái flow bán hàng này một flow bán hàng ấy thì thông thường ấy ở cuối đoạn flow bán hàng ấy mình sẽ gắn một cái nút để khách hàng nó bấm vào nút là để nhận ưu đãi đúng không thì ngày mai chúng ta sẽ thiết lập cái nút one time notification nhé để chúng ta du khách hàng bấm vào đây bấm vào cái nút này đúng không lên notify này thì ngày mai chúng ta sẽ làm anh chị nhé và bây giờ là bài tập dành cho anh chị bài tập về nhà đó là anh chị hoàn thiện lại cái chuỗi chuỗi quà tặng và anh chị bật cho mình cái tính năng one time notify notification của Facebook lên đó và hãy xem lại nhé xem lại cái những cái loại nội dung hồi sáng chúng ta đã học bởi vì anh chị ôn đi ôn lại cho mình nó rất quan trọng một là anh chị gì thành công ở trên Facebook hai là anh chị thất bại là do gì và tại sao cái pay của em là pay chuẩn pay của em là gì cả vài trăm ngàn người follow rồi bây giờ nó khóa mất tính năng gửi tin nhắn thì ăn cám chị nhé đó cho nên cái phần nội dung rất quan trọng loại nội dung ấy, anh chị hãy xem lại bài giảng của mình đó và bài tập của anh chị đấy anh chị làm giúp mình bây giờ là mấy giờ rồi 17 giờ anh chị nhé đó thì bây giờ đến giờ nghỉ rồi để cho mình cho anh chị nghỉ sớm để anh chị à, có sức để làm việc anh chị nhé đó, bởi vì chúng ta học những cái phần này thì nó rất là đau đau não thật sự đấy đối với một số anh chị như là chị Hương anh Hóa và một số chị khác nữa mà mới thấy cái mô hình thấy, thấy cái màn hình của mình chia sẻ này thấy sẽ sợ chị ạ à? ôi thế giống mạng nhện đúng không đây chỉ là cái đơn giản thôi còn cái flow bán hàng ấy Đấy, buổi sáng mai chúng ta tráng miệng <laughs> bằng một món ăn khác nữa là nhìn nó nó giống cái mạng nhện hơn nhé cũng là cái flow này gọi là flow tặng quà này nhưng mà mình thiết lập kiểu khác để chị xem ok không và anh chị có bất kể câu hỏi gì nhé buổi tối khi anh chị làm bài thực hành ấy một là anh chị cứ gửi màn hình lên nhóm chụp màn hình lên nhóm này hoặc là quay video lên nhóm để đội hỗ trợ có anh có bạn Huy này còn anh Hoàng rảnh thì hỗ trợ Bình nữa và Bình rảnh Bình nhảy vào Bình yểm trợ cho anh chị để anh chị làm xong cái bài tập này cho hoàn thiện nhé và chúc anh chị thành công xin chào chị ngày mai